năm bảy tuổi tao bắt được một con ve tao gỡ đã có cả mùa hè trong tay ồn không hả ồn không ồn đâu nhất thiết là phải giống người này người nọ xin chào toàn thể đồng bào đồng bào cả nước quý vị lại được gặp cái mặt mốc của tôi rồi ê hey, hello hello bạn yêu tự tế đối với bản thân mình là của mình mình giống họ thì mình mình là cái gì nữa à, hôm nay ở đây có nắng